chào buổi sáng các bạn Chào mừng các bạn trở lại với channel của Yến Và sáng nay thì mình đang có mặt Đây là Đồng Văn Thì đây là lần thứ hai mình đến Đồng Văn rồi Cái ờ, cảm xúc lúc này thì là Ở đây ờ, mùa này đang hơi vắng khách một chút Nên là mọi thứ xung quanh mình thì rất là yên bình <laughs> Mỗi khi đến một nơi nào đó Thì với cá nhân mình Thì mình sẽ luôn tìm đến một uh, homestay Nơi mà mình có thể giao lưu với những người dân bản địa ở đấy thì ở Đồng Văn này cái lần trước đây thì mình ở một nhà nó chả khác gì là nhà của người ở dưới xuôi cả nên là lần này mình đã được một người bạn giới thiệu đến một homestay của một người dân tộc Tây Hôm nay thì mình sẽ dẫn các bạn đến đấy để xem là homestay của người Tây thì có gì đặc biệt không nhé. Thôi chúng mình hãy cùng đi dọc uh, phố cổ Đồng Văn nhé Xung quanh đây, dọc đây thì có rất nhiều nhà nghỉ, rất nhiều homestay, các quán ăn Rất nhiều uh, quán cơm này Ở bên này thì có cà phê Mà mình tự hỏi là ở đây tại sao các quán đều không có cửa Thì ban đêm họ để đồ như thế nào nhỉ? Dưới xuôi mình là phải <laughs> đóng kín cửa chứ sợ trộm lắm Chúng ta đi uh, dọc thẳng luôn nhá sẽ không rẽ vào đâu cả cứ đi dọc xuống ờ, thẳng đường phố cổ thôi các bạn mà đi xe thì sẽ thấy gần hơn <laughs> còn mình thì đang đi bộ cũng sắp đến rồi đấy à xung quanh đây còn có rất nhiều nhà dân ở đây theo phong cách là họ giữ được cái nét cổ kính ấy đây mình sẽ quay cho các bạn xem nhá. đó các bạn thấy không một ngôi nhà mình đoán nếu mà không nhầm thì đây là phong cách của người mông à nhà này có hai tầng nha đây, con đường mình vừa mới đi và đi tiếp nào. Chúng mình đã đi đến ờ, gần cuối con đường rồi đấy. À, đây rồi, thấy rồi. Đây có biển chỉ dẫn nè. Homestay Triệu Nghị nha chịu khó đi xa một chút nhưng mà chúng ta sẽ được trải nghiệm những cái điều nó sẽ đặc biệt đúng không à, đi bộ mệt phết rồi nha à, đây em chào anh <laughs> anh làm gì đây à ốc chó ạ ốc chó này là ốc chó nhà chồng hay ốc chó mình uh, mua đâu được người dân à, bản địa ở trên này trồng và à, anh mua về để à, giúp cho một số người thân ở dưới xuôi à. để cho mình làm quà. làm quà dạ vâng làm thuốc làm dược liệu à. chế biến những cái thực phẩm đồ uống vâng ốc chó là hơi bị tốt đấy nha mời em vào nhà chơi em ơi dạ vâng <laughs> đây là nhà đặc trưng của người dân tộc tài phải không anh vâng đây là nhà à, đặc trưng một cái nét kiến trúc rất là truyền thống của người tây của anh ạ dạ là kiểu nhà sàn như này cái gỗ này mình ờ, là gỗ gì ạ? À, nó rất là nhiều loại gỗ em ạ. À. À, đa số là nó thuộc cái ờ, dòng gỗ nhóm 2. <laughs> em đến từ đâu ạ? À, em từ Bắc Giang. À. Con gái Bắc Giang. Rồi. Bắc Giang chắc xa lắm ấy, nhỉ, anh chưa được đến đấy. À, anh chưa đến Bắc Giang á. Thế thì dạ. nhất định là anh phải đến rồi. Khi nào anh đến thì nhớ alo em, em sẽ dẫn anh đi. Rồi cảm ơn Em nhìn bàn này em tưởng là gỗ nhá à, đây là giả thôi tự giả ra để có một cái gốc cây tôi này thì dạ vâng đúng rồi trà gì đây anh à, đây cũng là trà của bản địa trên này thôi ừ. ở đây thì ừ, cái trà nó ít nó cũng không giống vùng xôi nhưng mà nó cũng là cái đặc sản của vùng miền ở nơi đây dạ thế em sẽ chờ nguội bớt em sẽ thử <laughs> <laughs> tranh thủ chờ trà nguội thì mình sẽ đi lên quanh đây một chút cái sập này thì ờ, là để buổi tối mình sẽ ngồi lên cơm mà hay là thường thì mình để làm gì ạ? À? Cái sập này là cái ờ, nơi để mà tiếp khách tiếp khách à, và cũng có thể tận dụng là dùng để ăn cơm luôn à. à dạ vâng thế ờ, tối nay mình làm bữa anh nhé tối nay mời mọi người ăn cơm anh và thưởng thức rượu ngô dạ ôi em là em khoái món rượu ngô lắm đấy <laughs> đây Phía ở ờ, đây có cái bàn rất rộng này Ngoài ra nếu mà mình không ngồi ở dưới sập ăn cơm mình có thể ngồi bàn Nhưng cá nhân mình thích ngồi sập hơn Trên này là nhà anh ở hay gì đấy ạ? trên này mình có phòng không? nhà anh ở phòng ờ, dành cho khách đến ờ, tham quan thì có thể nghỉ ngơi ở à, trên này Dạ à, Mời em lên trên này tham quan một chút Vâng Vui lòng cởi giày, nhớ cởi giày cho các bạn Em thì có một lần em đi Mộc Châu em có ở nhà sàn rồi nhưng mà phong cách ở đấy thì em thấy là hơi khác lên một chút đây, oh. đây là cái không gian mà tập thể dành cho các bạn nam nữ là có thể ngủ chung ở cái phòng à. Ôi, các bạn ơi Wow Trời ơi, từ đây chúng mình có thể nhìn thấy ờ, ở kia là cánh đồng kìa Mọi người có thửa ruộng thì cũng đã gặt rồi Có thửa ruộng thì à, chưa gặt Đang chờ chín rồi à, Từ đây cảnh đẹp quá anh ơi Có thể nhìn thấy xa xa kia có những à, bà con đi à, trên đường kìa Đấy là bà con đang chuẩn bị đi thu hoạch lúa đấy À dạ Ở đây thì mình nhìn này thì chắc là bà con làm thủ công hết chưa ạ? À? cái này làm thủ công thôi vì do cái um, điều kiện cái ruộng đây nó không bằng phẳng như dưới à, xuôi ấy. Vâng. nên là chủ yếu uh, các cái hoạt động sản xuất lúa ở đây đều là thủ công hết ạ à ở bên kia họ đang gặt đúng không anh vâng rất là nhiều uh, hộ gia đình hôm nay gặt vì thời tiết cũng uh, tương đối là đẹp vâng Tôi... Vâng. không không quá nắng mà cũng không mưa wow. hôm nay rất là đẹp thời tiết rất là đẹp ôi em thấy ở đây có dàn đây là cây cây cây gấc đúng không anh đây là dàn gấc em ạ hay mình đi xuống dưới nhá, mình đi vâng. xuống em muốn xem cây gấc à, Qua đây đi thì à, anh còn một ngôi nhà thứ hai ở bên kia nữa Bên kia mình vẫn còn à? Vâng. Dạ Bởi em có thể à, tham quan à, thêm mấy ngôi nhà bên kia Dạ vâng, mình đi xuống nha Đây cái nhà thứ hai mình ở bên này à? Là vâng, đi qua nhà này là nhà thứ hai vì là à, nhà anh thì à, mới làm du lịch thôi nhưng mà cũng rất là nhiều bạn ở dưới xuôi đến trải nghiệm đây thì à, cái nhu cầu nghỉ cũng ờ, nhiều hơn thì anh có đã làm một cái nhà dạ. à, mới làm vừa mới hoàn thiện thôi dạ. nếu mà mình phun phòng ấy ạ thì mình được bao nhiêu khách ạ À, như hai nhà của anh mà phun phòng với cả các cái sàn nghỉ tập thể ấy, dạ. thì, thì gần trăm khách rồi. Thế là cứ đoàn nào mà đông thì cứ đến nhà anh Triệu Nghị. <laughs> Thoải mái luôn các bạn ơi. À, đây là một số cái phòng mà anh cải tiến để à, phù hợp với cái nhu cầu của khách nghỉ vâng khá là mới Trong thì có cả à, vệ sinh khép kín dạ đà đây ui nhìn xịn sò đấy nhá đây là phòng à, dành cho hai bạn ngủ dạ phòng đôi đấy. phòng đôi giường đôi tiếc là em không có người yêu để có... dùng người yêu đi sổ, à, vâng rèm ra cánh đồng và núi cũng dạ. rất là đẹp thích cái kiểu phong cách màu vàng nâu, màu cam này rất là ấm cúng Ở đây thì anh sử dụng toàn là cái à, vật liệu địa phương Dạ à, Anh không à, để nó mộc nhưng mà anh cũng không chát à, chiếc vào Dạ Và cái công nghệ làm cái um, gạch đất nung ấy thì cũng đã có từ rất lâu từ thời xưa và các cụ cũng đã sử dụng cái vật liệu này làm nhà dạ. ngày xưa thì cũng uh, giao thông lên trên này thì rất là khó khăn mà cũng chả có xi măng để mà làm như bây giờ nhưng sao cái gạch này lại màu vàng ấy bình thường dưới xuôi là gạch màu đỏ ở đây là không nung em ạ à. à. cái gạch này là chỉ nén ép ép bằng đất thôi đất, đất vâng thế là vẫn giữ được cái màu vàng của đất à. hay quá <laughs> đây nhà vệ sinh rất là sạch sẽ này sự kết hợp giữa cả phong cách truyền thống và hiện đại sẽ mời Yến ờ, ờ, lên ờ, tham quan thêm một số cái phòng ở à, dạ vâng nhà mình nhiều phòng quá à, đây mình có một cái phòng mà mình khi mình xây dựng lên mình cảm thấy là nó ấn tượng nhất ờ. à, và vâng, sau đây mình mời Yến vào để tham quan bởi vì nó ấn tượng ở chỗ là có cái à, view nhìn ra view ạ. cánh đồng à, và bên núi đá rất là đẹp ui vừa có hồ này vừa có núi này bầu trời này wow. buổi sáng chỉ cần đây ngủ dậy các bạn thấy không ngủ dậy này kéo rèm ra phát là toàn bộ thiên nhiên ở ngay trước mặt chúng ta rồi đúng là bạn em giới thiệu quả không sai anh ạ homestay view à, không dám nói là đẹp nhất nhưng mà đặc biệt nhất Nhất, mà anh dạ. là chủ nhà mà anh cảm thấy nó ấn tượng nhất là dạ vâng điểm... hòa mình vào thiên nhiên luôn các bạn ơi <laughs> đây chính là những cái gì mà chúng ta tìm kiếm khi du lịch đấy dành thời gian dẫn em đi ờ, tham quan hai cái nhà sàn ờ, đặt rất là đặc trưng của người dân tộc Tây mình. Vâng, à, hy vọng là à, Yến cũng sẽ giới thiệu à, giúp mình để nhiều người nữa biết đến cái ngôi nhà của mình. Dạ, chắc chắn rồi. Một điều rất là đặc biệt ở Đồng Văn này thì em sẽ không thể nào mà không giới thiệu với các bạn được đúng không nào? Vâng, anh cảm ơn ạ. Bây giờ là anh uh, chuẩn bị đến bữa trưa anh đi nấu cơm à? Ờ, anh chuẩn bị bữa trưa để anh uh, mời mọi người ra à, cùng ôi. gia đình nhá Hay quá <laughs> Thế em sẽ đi uh, loanh quanh một chút nữa nhá Rồi em sẽ đi tham quan tỉnh nhanh nhá Dạ vâng Trời ơi, miêu Ở kia có mấy con vịt kìa các bạn ơi Vịt, vịt, vịt, vịt Xem nào À, mình phát hiện ra một thứ <laughs> Trời ơi Chú vịt nào đã bỏ quên ở đây vậy Tiếng uh, xèo xèo của đồ ăn ở trên chảo Món gì vậy anh? Ờ, anh đang xào lòng đấy mà Lòng Và anh trực tiếp anh nấu cho bọn mình ăn Đấy, anh chủ hôm tây Ôi, ơi <laughs> Mọi người cùng ngồi lên để ăn cơm tối nào Mình đã mong chờ bữa cơm này uh, từ trưa đến giờ Đây chỉ là cơm gia đình thôi bạn ạ Đã uống là phải say Ở vùng cao là thế Uống chưa say chưa về Cái giới thiệu ở nhà Đây nhá, thằng OG đây này Đây, món đặc biệt khách đến nhà thì chủ nhà phải thử trước để ờ, chứng minh rằng là trong bữa cơm người ta không bỏ bùa vào đâu dạ. đấy dài ừ, ừ. ăn cả 10 quả luôn không nắm thật mà hả ở trên này thì có nghĩa là tại sao là cọc trên và cọc dưới anh giải thích luôn cho em dễ hiểu là như dạ. này này có nghĩa là mình tôn trọng người ta mình làm hết tuổi trọng hết à không em đang giải thích cho bạn hiểu thôi còn là ví dụ em dạ. ít tuổi hơn anh thì là anh đấy em, em đưa chén à, anh ra đấy thì anh sẽ như thế này đúng không? không đấy anh sẽ như thế này nhưng mà tôi còn em anh ít tuổi ít tuổi hơn em thì anh sẽ như thế này nó bộc